Thank you. Amen. viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cao Lãnh trụ trì chùa Phật Huệ sư cô thích nữ như thiện thủ quỹ ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cao Lãnh cùng điện hòa đạo tràng chuyên môn buông gánh ai trở lại nhà nhắm mắt xuôi tay về quê cũ ngừng Hey, đồng quy ngữ cầu trên đức phật từ bi phóng quan tiếp dẫn chính tri lòng thành kính bạch chư tôn hiền đức kính thương quý vị vị chúng con cũng biết con người có sinh là có tử học rồi tan ấy Amen.